Chỉ cần 132 triệu đồng, quý anh chị đã sở hữu ngay một chiếc xe Mitsubishi Atra R2021 phiên bản cao cấp nhất tại đại lý Mitsubishi trung thượng bên em. Với những tính năng nâng cấp hiện đại như là cảm biến gạt mưa tự động, tự động ờ, bật tắt gạt mưa khi mà trời mưa, đó. tự động bật tắt đèn chiếu sáng khi quý anh chị đi vào đường tối. Đó là cái việc nhiều người, nhiều anh chị quên sẽ dẫn đến là bị cảnh sát giao thông phạt là quên bật đèn khi vào được trời tối và nếu quý anh chị vào cua hoặc là đường trơn trượt thì chiếc xe đã được trang bị thêm đó là hệ thống cân bằng điện tử giúp chiếc xe ổn định hơn khi lái và đặc biệt nếu quý anh chị nào mà vừa mới có bằng lái xe tay lái vẫn còn yếu hay bị chết máy ở dốc thì chiếc xe này đã được trang bị thêm là hệ thống khởi hành ngang dốc giữ xe trong vòng 2 đến 3 giây để giúp cho quý anh chị có thời gian khởi động chiếc xe tiếp tục hành trình không bị trôi xe xuống dưới và cái những tính năng nổi trội tiếp theo mà dòng xe Astra đời 2021 này có đó là cái bán kính quay vòng của chiếc xe chỉ có 4,8 mét thôi giúp cho chiếc xe dễ dàng quay đầu ở những con đường nhỏ hẹp lòng đường chỉ cần 5 mét là quý anh chị đã có thể quay đầu được rồi và tiếp theo đó là cái khoảng sáng gầm xe cũng là đây là mẫu xe sedan có khoảng sáng gầm xe cao nhất phân khúc 170mm Giúp cho nó hạn chế cái việc là va quẹt giữa mặt đường xấu với lại gầm xe An tâm hơn rất nhiều đúng không ạ Về mức tiêu thụ nhiên liệu thì xe này là trang bị à, động cơ 1.2 lít Mức tiêu thụ nhiên liệu của nó thì ờ, chỉ có 4,7 lít khi quý anh chị đi vào đường trường và 5,4 lít nếu quý anh chị đi đường hỗn hợp. Còn ở trong đô thị nó sẽ tiêu thụ là 6,5 lít. Nhiều quý anh chị hỏi em là mẫu xe này 1.2 lít nó có yếu hay không? Em cũng xin thưa với quý anh chị là em đã test ở chế độ đường đèo dốc khi em giao chiếc xe này lên Cao Bằng ở Hạ Lang Cao Bằng giáp biên giới ạ. Đi 4 người, chiếc xe này vượt đèo dốc rất là êm, không có yếu đâu ạ đó là là trải nghiệm thực tế của của em khi em đi chiếc xe này còn nếu anh chị uh, đang quan tâm em mời quý anh chị đến showroom bên em có địa chỉ là Kim km 6 đại lộ thăng long an thọ an khánh hoài đức hà nội để trải nghiệm thực tế chiếc xe này và anh chị hãy gọi điện cho cho em để đặt lịch lái thử theo số điện thoại là 0936 929 444 anh chị nhé em Tuyền Mitsubishi à. với chiếc xe Atra này thì cũng nhiều người cũng hỏi em là cái kích thước tổng thể của chiếc xe này liệu có phù hợp với lại um, nơi đổ, đỗ xe, chỗ để xe của nhà quý chị hay không. Thì em cũng chia sẻ là kích thước tổng thể của chiếc xe này cũng rất nhỏ gọn. Với chiều dài của nó có 4m3 thôi. Chiều rộng của nó là 1m67 và chiều cao của nó là 1m51. Nhỏ gọn. Nhưng bên trong nội thất của nó thì anh chị sẽ thấy cũng không thể không không phải là chật hẹp đâu với chiếc xe 5 chỗ như này rất là rộng đây quý anh chị nhìn đấy rộng thoải mái 5 người ngồi thoải mái không không bị chật và đối với số tự động thì chiếc xe đã được trang bị đầy đủ là ghế da nguyên bản theo xe màn hình cảm ứng uh, tích hợp Apple Car và Android Auto tiện ích để kết nối điện thoại của anh chị điều hòa tự động Ờ, dòng Mitsubishi này cũng rất được nhiều người đánh giá cao về điều hòa của nó mát sâu lạnh và nhanh hơn so với lại các cái mẫu xe sedan khác Đấy. chân ga tự động giúp cho quý anh chị đi ở đường cao tốc nhàn chân hơn chế độ dành tay nghe tay nghe các nút như cân bằng điện tử đấy ạ hộp số tự, tự động CVT 4 cấp nếu anh chị có tài chính yếu hơn Ờ, thì bên em sẽ có thêm hai phiên bản nữa để quý anh chị lựa chọn đó là bản Astra số tự động bản thường thì tổng lăn bánh của nó chỉ có 487 triệu thôi và ngoài ra thì có một bản nữa là bản Astra số sàn thì tổng lăn bánh của nó là 397 triệu về chương trình khuyến mại của xe xe Mitsubishi Astra thì nếu quý anh chị mua xe ủng hộ em Tuyền Mitsubishi thì em sẽ tặng cho quý anh chị thứ nhất là camera hành trình trước sau trải sàn da công nghiệp đấy là hai món còn thứ ba nữa đó là bọc vô lăng trên xe và cái thứ tư nữa là dán phim cách nhiệt 3M. Đó là bốn món để tặng quý anh chị. Còn những cái món quà tặng thêm nữa thì khi anh chị liên hệ với em và làm việc trực tiếp, em sẽ có nhiều cái món quà hấp dẫn hơn để tặng quý anh chị. Thì bây giờ em sẽ mời quý anh chị cùng em xem cái bảng tổng chi phí lăn bánh của chiếc xe Mitsubishi Atra với ba phiên bản này. Xem là trả góp thì là anh chị cần tối thiểu bao nhiêu tiền Đấy. tổng chi phí lăn bánh của nó là bao nhiêu rồi là anh chị là cần vay là bao nhiêu tiền và số tiền hàng tháng của anh chị phải trả là bao nhiêu thì uh, chúng ta hãy cùng vào cái bảng ừ, chi tiết bảng giá lăn bánh này sau đây để xem cụ thể anh chị nhé. Bảng giá lăn bánh xe Mitsubishi Atra 2021 tháng 4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 là 3 triệu 958 nghìn tiền lãi tháng đầu tiên là 2 triệu 827 nghìn thì tổng tháng đầu tiên quý anh chị trả cả gốc và lãi là 6 triệu 785 nghìn số tiền này sẽ sẽ giảm dần uh, theo dư nợ giảm dần quý anh chị nhé thì ờ, tháng sau nó sẽ con số con số nó sẽ nhỏ hơn 6 triệu 785 nghìn Đó. còn đối với bản số tự động bản thường thì giá lăn bánh nó tại tỉnh là 487 triệu thì anh chị sẽ phải cần là 127 triệu tiền đối ứng và ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị vay được cả 360 triệu thì tiền gốc trả nợ tháng của anh chị là 3 triệu 750 nghìn trong vòng 8 năm và tiền lãi tháng đầu tiên là 2 triệu 678 nghìn thì tháng đầu tiên quý anh chị sẽ phải trả là 6 triệu 428 nghìn còn đối với bản số sàn thì là giá lăn bánh của nó tại tỉnh là 397 triệu thì anh chị sẽ phải cần là 102 triệu là số tiền tối thiểu của anh chị phải có để sở hữu chiếc xe này